tại sao chúng ta lại phải đầu tư theo xu hướng ạ? Trong một vài phiên ờ, gần đây có rất nhiều các anh chị có hỏi Dũng là à, mua cổ phiếu ờ, PVD không? À, cổ phiếu việc Vinamilk, Vietcombank, rất nhiều cổ phiếu và có những câu hỏi như vậy thực sự là Dũng rất khó để trả lời với quý vị các bạn là có mua được hay không. À, tuy nhiên thì việc mà để xác nhận được cái một xu hướng của cổ phiếu thì uh, Dũng có thể chỉ cho các anh chị và các bạn biết được à, làm sao để chúng ta có thể biết được cái xu hướng hoặc là xác nhận xu hướng của một cổ phiếu à, như chúng ta đã biết thì à, nếu chúng ta đầu tư theo xu hướng thì chúng ta thấy là tiền sẽ về với chúng ta hay người ta gọi là xu hướng là bạn vì sao xu hướng là bạn bởi vì xu hướng nó sẽ cho chúng ta kiếm được nhiều tiền hơn thay vì chúng ta đầu tư ngược xu hướng thì nếu các bạn thấy rằng là việc mà chúng ta không biết xu hướng như thế nào mà chúng ta lại tiếp tục Ờ, nghe một ai đó không được chỉ dẫn và chúng ta cứ tiếp tục mua bán theo kiểu cảm tính thì phần lớn chúng ta bị thua lỗ à, Dũng cũng đã có như rất nhiều anh chị em có nói là tài khoản của mình bị âm mất 5 60 phần trăm Vậy khi mà chúng ta đầu tư ngược xu hướng thì cái việc mà âm đến 50 5 60 phần trăm và với với cái việc mà để đạt cái lợi nhuận mỗi năm khoảng 30 phần trăm nữa thì bao giờ chúng ta mới có thể hòa vốn ạ bao giờ chúng ta mới có thể hòa vốn và chúng ta thấy rằng là trên thị trường thì mọi người thấy uh, nó có một cái rất là là là nguy hiểm đó là khi mà chúng ta nghe một ai đó kể cả dũng mọi người nghe dũng mà mọi người không hiểu dũng thì uh, mọi người cũng có thể bị thua lỗ rất nặng nên chính vì vậy thì thay chúng ta là đi xem là dũng phím cổ phiếu nào thì hãy học kiến thức của dũng để chúng ta có cái kiến thức vững chắc cho quá trình đầu tư của mình à, có lẽ là Dũng sẽ đưa ra một cái ví dụ để cho các anh chị em biết rằng là thực tế thị trường nó đang ừ, có những cái gì và chúng ta nếu chúng ta nghe thông tin thị trường mà chúng ta không kiểm chứng chúng ta không có kiến thức thì chúng ta sẽ gặp những hậu quả như nào đầu tiên chúng ta thấy là đây à, đây là cái nhận định của phần lớn các công ty chứng khoán này phần lớn họ bảo tiêu cực và chỉ có hai công ty trung lập thôi và những cái nhận định này thì gần như ngày nào họ đưa ra à, nếu mà hôm nay thị trường giảm mạnh thì họ chắc chắn bảo ngày mai sẽ giảm mạnh hoặc nếu hôm nay thị trường tăng mạnh thì họ sẽ nói là ngày mai tăng mạnh vậy nếu chúng ta mới là nhà đầu tư hoặc là mới tham gia đầu tư mà chúng ta lại um, đi theo cái cái dẫn dắt của họ mà chúng ta không biết đầu tư mua bán cổ phiếu nào thì thực sự nó là rất đáng ngại bởi vì tài khoản của chúng ta sẽ bị thậm chí là bị cháy à, Dũng không nói không đùa đâu ạ nó có thể bị cháy bởi vì uh, khi mà chúng ta làm gì nó ngược cái xu hướng của thị trường và chúng ta mua mang tính chất là thực sự là mang tính cảm tính không có kiến thức ạ rất nhiều anh chị em học không có biết là kháng cự hỗ trợ như nào mà cũng đầu tư hàng tỷ vài tỷ thậm chí là nhiều hơn có thậm chí có những anh chị em đầu để tư đến hai ba mươi tỷ và không biết kháng cự hỗ trợ như nào thấy cổ phiếu giá rẻ thấy giá giàu rẻ và đây vừa rồi có một anh chị đó là mua cổ phiếu PVD ạ ờ, giá tận 15 ạ bây giờ chúng ta thấy rằng nếu thấp nhất là 6 thì bao giờ là Mỹ về giá 15 và chị có nói là ừ, dầu thì sớm muộn nó cũng lên dầu thì kiểu gì nó cũng lên nên cứ đầu tư cứ để đấy ba bốn năm nhưng nếu ba bốn năm mà nó chỉ hoa vốn thậm chí là có những uh, cổ phiếu như ngày xưa có một cái cổ phiếu PVX chả à, sau đó phá sản đúng không ạ hoặc là rất nhiều cổ phiếu ngành dầu khí cũng bị phá sản và chúng ta mua đầu tư chúng ta phải biết là chúng ta đang là ai chúng ta đang là ai à, chúng ta phải là nhà nhà đầu tư hay là nhà đầu cơ hay là người đầu tư muốn kiếm lợi nhuận hay như nào nhưng bây chúng ta mua đầu, đầu tư mà chúng ta cứ bỏ tiền vào thì chị hỏi Dũng là nếu cổ phiếu này lên thì ờ, có mua hay là bán thực ra là rất khó để bán rất khó để bán và mua cổ phiếu này bởi vì thứ nhất là việc mà cổ phiếu đang sideways nó chỉ tạo nền thôi nếu xác nhận Dũng có nói là cổ phiếu này nếu xác nhận khối lượng lớn thì họ mua vào và phía trên là phần kháng cự khoảng 12 12.5 họ bán ra còn nếu mà mà nó giảm ờ, khoảng độ 8 hoặc là 8.5 là phải bán ra bởi vì có thể nó sẽ giảm tiếp nhưng cái này nó lại đang thay tức là nó đang gần như là ngược cái tư duy của họ bởi vì họ cứ thấy rẻ họ mua vào đấy là cái câu chuyện mà Dũng đã gặp một cái chị ờ, thực sự là chị cũng ờ, đầu tư rất nhiều nhưng thực tế là chị ờ, không hiểu về kiến thức đấy là những cái mà Dũng thường gặp phải và có những ai bạn thì hỏi là cổ phiếu H AG có mua được hay không Vinamilk có mua được không PNG có mua được hay không rất nhiều cổ phiếu khác có mua được hay không nhưng thực tế thì đầu tư mua cổ phiếu thì các bạn biết là Dũng đã nói là xu hướng chính là bạn xu hướng là yếu tố quan trọng nhất vậy ờ, chúng ta biết rằng là quan quan sát giả sử như chúng ta nói về giá dầu chẳng à, thực ra giá dầu nếu mọi người xem là biểu đồ năm đây chúng ta nhìn ạ đây là một cái ờ, biểu đồ uh, trong cái forex mà Dũng đang uh, tham gia thì khi mà chúng ta Ờ, thấy là cái biểu đồ này nó chắc chắn là nó mục xu hướng giảm đúng không theo biểu đồ tháng giảm biểu đồ tuần cũng đang giảm biểu đồ ngày thì nó chỉ có ờ, hồi một chút ạ vẫn đang trong xu giảm nhưng vấn đề cái sự kỳ vọng của mọi người nghĩ rằng là giá dầu kiểu gì nó cũng giảm đầu tiên nó là 90 mươi về một nửa sau đó lại giảm tiếp ạ về đến đây ba hai bảy nó giảm tiếp và bây nó về nó giảm tiếp và chúng ta cứ kỳ vọng kỳ vọng nhưng thực tế là có những doanh nghiệp khi mà nó giảm như này nó bị phá sản và chúng ta lại cứ mua cổ phiếu như là PVD các thứ là nghĩ sau này nó hồi nhưng thực tế ở ờ, uh, trên thị trường chúng ta biết rằng là uh, khi mà cổ phiếu của bạn hồi lại thì bao nhiêu cổ phiếu đã tăng rất mạnh đúng không tăng rất mạnh và chúng ta mất lỡ mất cái cơ hội để đầu tư đúng không lỡ rất nhiều cơ hội đầu tư thì ở đây có lẽ các bạn sẽ cần phải học một cái kiến thức này khi mà các bạn nắm rõ được cái kiến thức này thì các bạn sẽ thấy rằng là đầu tư nó cũng không phải là thử thách và nó có thể thậm chí là rất dễ dàng à, thực tế thì trong đầu tư phái sinh hoặc là đầu tư forex à, với cái hệ thống của Dũng thì thực tế nếu chúng ta đầu tư thường là chúng ta à, cũng có những cái lợi nhuận dù là không nhiều nhưng nó có độ chắc chắn bền vững hàng ngày bởi vì việc mà chúng ta mua bán mang tính chất là theo cái khung thời gian giả sử như đây chúng ta theo thời gian 5 5 phút và chỉ mua khi có những cái tín hiệu này đó chỉ mua ở đoạn này chứ không mua khi mà nó không có cái sự xác nhận hoặc là mua ở trong cái đoạn này còn nếu mà nó ở vùng dưới chúng ta sẽ không mua đấy là góc độ như vậy như vậy hoặc là chỉ bán khi nó có quá trình gãy kênh tích lũy đủ à, những cái này thì có lẽ dũng không thể chia sẻ hết được với quý vị các bạn nhưng rõ ràng là nếu chúng ta nhìn vào cái cái biểu đồ phái sinh à, đây là biểu đồ ngày thì chúng ta biết rằng là với cái việc mà nó đã có quá trình test lại hay là nếu những ai đã học thì đây gọi là một cái vai đúng không ạ khi vai thì nó sẽ có quá trình test lại nếu test lại và những cái dấu hiệu của cái phái sinh này nó đang cho chúng ta thấy là cái khả năng xác nhận là rất cao đúng không chúng ta thấy là khả năng xác nhận là rất cao vậy đây là biểu đồ ngày thì chúng ta sẽ có những công cụ gì để chúng ta sẽ tính xem là biểu đồ ngày nó có tốt hay không thứ nhất là chúng ta sẽ lấy một cái công cụ đầu tiên đó là công cụ về xu hướng thì nếu mà xu hướng ngày mà ở đây mọi người vẽ thì chúng ta có thể vẽ nếu xu hướng mà chúng ta kẻ đường cắt này, này các đỉnh này cắt thì nó là xu hướng này tăng mất rồi thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái cách nào khác để chúng ta vẽ thì thứ nhất là xu hướng này chúng ta nhớ là đây là một cái xu hướng mà uh, đây là cái đỉnh này đây là cái đỉnh chúng ta nhìn đây là cái đỉnh và đâu đây cũng là một cái đỉnh đúng không đâu đây cái đỉnh thì chúng ta nối thì rõ ràng nếu trong trường hợp mà nó cắt đấy, nó cắt thì chúng ta có thể là thấy là một xu hướng bắt đầu có dấu hiệu tăng đấy là ch chẳng hạn đấy chúng ta gọi là là cắt có xu hướng dấu hiệu tăng nhưng tuy nhiên thì uh, nhiều lúc vẽ như này thì có thể nó mang tính chất là uh, kiểu như dạng dạng là, là chúng ta ấn định theo cái cái tư duy của chúng ta nếu chúng ta mong muốn ờ, như nào chúng ta vẽ như vậy giả sử như là một cái là một cái xu hướng khi mà trong xu hướng tăng thì chúng ta chỉ vẽ đáy với nhau thôi ạ thì rõ ràng là cái khả năng phá kênh để chuẩn bị đi lên là khá cao những cái góc độ như này thì có lẽ uh, phần lớn chúng ta sẽ ứng dụng cái này nhưng nhiều lúc là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro thì Dũng sẽ dạy uh, chúng ta một cái góc độ khác nữa chẳng hạn ở đây ok thì khi mà chúng ta bỏ qua những phần này đi ạ mọi người có thể bỏ qua đấy bỏ qua cái này đi ạ đúng không bỏ qua một chút được chưa thì bắt đầu chúng ta tại vì trong đầu tư phái sinh thì chúng ta chủ yếu tập trung vào những cái ngày tại vì chúng ta đầu tư theo ngày là chính nên chúng ta có thể sử dụng một khung thời gian ngắn hơn đó là khung thời gian 4 giờ được chưa rồi chúng ta sẽ xem khung thời gian 4 giờ là như nào nếu khung thời gian 4 giờ tới đây là tích cực thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng là cái xu hướng của chúng ta sẽ là rất, rất tích cực cái thứ nhất là chúng ta thấy đây là một cái vai đúng không? mọi người nhìn thấy vai và đây cũng là một cái vai à, đây là cái vai và cái vai này sau quá trình đi lên vượt thoát không có khối lượng thì nó sẽ có cái trình test chúng ta thấy không ạ test thường thì trong một cái mô hình vai đầu vai mà dũng chia sẻ thì chúng ta sẽ có một cái gì ạ cái vai này nó sẽ test ạ nếu mà test này khối lượng bắt đầu nó không bị bán tháo hoặc là nếu bán tháo mà bia nó kéo lên ngay thì đây chính là cái tín hiệu rất tích cực và chúng ta thấy là trong những phiên gần đây thì chúng ta thấy là cái sự biến động ở đây là rất là là tốt đúng không rất là tốt vậy bây giờ chúng ta cần điều kiện gì ạ điều kiện đó là sự xác nhận ở đây ạ nếu quá trình xác nhận ở đây đấy trong biểu đồ 4 4 giờ thì xác nhận đây thì cái xu hướng trong ngày tại vì nếu xu hướng 4 giờ nó xác nhận xu hướng này là trong chúng ta thấy là xu hướng này bắt đầu có xung tăng đúng không và chúng ta có thể uh, lấy một cái khung thời gian khác nữa là khung thời gian giờ cũng tương tự như vậy nó đang có một cái nền khá là tích cực đúng không khá tích cực và đến bây giờ chúng ta cần phải làm gì ạ không phải là chúng ta cứ cầu nguyện để chúng ta mua vào mà chúng ta cần phải đợi cái sự xác nhận của khung một giờ à, đúng không khung một giờ trước khi mà chúng ta có thể à, mua vào vậy khi mà chúng ta xác nhận khung một giờ thì ở đây các bạn thấy là là việc mà đầu tư chúng ta bao giờ chúng ta phải đợi cái quá trình xác nhận chúng ta mới mua vào chứ không phải là chúng ta cứ mua theo dự đoán trước hay là chúng ta yêu thích là với cái việc mà khi mà chúng ta dựa đoán trước yêu thích thì gặp những cái phân tích mà của các chuyên gia như thế này thì chúng ta sẽ được gọi là gì ạ dẫn đến tình trạng là chúng ta bị cảm xúc và gần như chúng ta bị co vào co vào khi mà chúng ta không biết thực sự là các chuyên gia này có đúng không nên thay vì uh, chúng ta nghe một chuyên gia thì chúng ta cần phải uh, nghiên cứu và hiểu rõ bản chất của uh, phương pháp đầu tư nó như nào chứ không phải là chúng ta cứ nghe chuyên gia nếu chuyên gia thành công thì không thể nào mấy ông này bảo tăng mấy ông này trung lập hoặc là thậm chí là có uh, hôm thì các ông bảo tăng các hôm có ông cấp là giảm tại vì nó gần như là có sự khác nhau rất nhiều nên ở đây à, tôi muốn nói các bạn là các bạn nếu các bạn tiếp tục cứ đi nghe ai đó mà các bạn không hiểu bản chất kể cả các bạn nghe Dũng các bạn không hiểu bản chất thì các bạn sẽ phải trả giá rất đắt trong việc đầu tư của mình à, có lẽ đầu tiên ờ, Dũng muốn nói các bạn đó là cổ phiếu ờ, cổ phiếu tức là VN30 ở đây VN30 là một cái chỉ số của thị trường chung thì bạn biết rằng là uh, trong thời gian vừa qua thì Dũng cũng đã chia sẻ rất nhiều với việc mà thị trường đi tăng rất mạnh thì cái việc phiên giảm như này các bạn biết rằng trong cái phiên giảm này Dũng có một cái bản tin nếu các bạn theo dõi thì có chia sẻ là việc thị trường lên như này nó phải có những đợt điều chỉnh nó là chuyện uh, bình thường đúng không nó là chuyện bình thường vậy uh, trong quá trình điều chỉnh thì bạn sẽ thấy rằng là những cái quá trình đây là quá trình SWOT hôm qua hôm trước có một số bạn trong cái khóa học của Dũng thì có hỏi là phiên giờ quát là gì ạ phiên giờ quát là uh, ý nghĩa của nó là nó kéo lên xong cuối phiên là nó nó đóng lại ở mức thấp nhất thì trong cái phân tích kỹ thuật thì phần lớn mọi người nhìn cái phiên squat này này nó làm cái nó tiêu cực phần lớn mọi người tiêu cực nhưng bạn phải biết là cái phiên này này nó nằm ở đâu ạ nếu nằm trong quá trình tích lũy thì nó có thể đây là ý nghĩa của nó là gì nó là rũ bỏ còn nếu mà nó là trong quá trình phân phối thì đây nó là phân phối thì ờ, khi nó nằm ở trên khi mà cổ phiếu chạy nước rút thì là phân phối còn trong quá trình mà nó đang trong tích lũy thì nó là cái quá trình tích lũy và những cái trình tích lũy này nó sẽ là một cái bước đệm để khi mà thị trường của chúng ta có thể chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn chúng ta hôm trước chúng ta thấy là khả năng kết thúc chu kỳ ở trong một cái xu hướng tới à, tôi phải nhấn mạnh với các anh chị à, cái một góc độ nào đó để các anh chị có thể à, biết rằng là à, Dũng muốn nói là cái việc mà xác nhận này này nó cần phải gì ạ có cần phải là rõ ràng à, nó phải có cổ phiếu dẫn đầu hoặc là chúng ta phải biết rằng là một cái phiên uh, tăng với khối lượng lớn thì cái sự đồng thuận nó mới cao còn trong trường hợp mà nó không có sự đồng thuận nó không có sự gia tăng thì rõ ràng là chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro Ờ, một cái nữa mà mọi người cũng thấy là Dũng đã nói rồi ạ là khi mà chúng ta nhìn vào thị trường chung nhé khi mà chúng ta nhìn vào thị trường chung thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có quá quan tâm đến những cái chỉ số này và chúng ta quên đi những cổ phiếu mà nó <laughs> hình thành mẫu hình và nhớ chúng ta đã quên đi thay vì chúng ta phân tích quá nhiều về tiếng chung thì chúng ta sẽ phân tích những cái mô hình mà nó đang à, đang có quá trình tích lũy tốt để trước khi nó à, kết thúc một chu kỳ tại vì cái chu kỳ này thông thường thì khi mà cổ phiếu hình thành mẫu hình vai đầu vai thì nó khả năng kết thúc chu kỳ trong một thời gian rất là ngắn chúng nhớ này trong thời gian rất là nhanh đây là cái mà chúng ta cần lưu ý mọi người lưu ý cho Dũng là khi nó kết thúc chu kỳ thì có thể nó sẽ kết thúc trong thời gian rất là ngắn nên việc mà vừa rồi thì có rất nhiều người đang lo lắng đang sợ hãi khi mà chúng ta bỏ qua cái gì ạ cái phiên bùng nổ theo đà thì đến lúc này thị trường điều chỉnh và Ờ, nó có sự dao động dẫn đến là cái việc mà lo lắng sợ hãi của rất nhiều nhà đầu tư nhưng tuy nhiên thì phần lớn đó là nguyên nhân chúng ta không nắm rõ được cái cái cái vận động của thị trường vậy Vũ nói là thị trường nó là đây đầu tư theo xu hướng đúng không ạ thế vậy đầu tư theo xu hướng thì bây giờ chúng ta cần phải xem là xu hướng của nó như nào thế nếu mà chúng ta nối về giả sử đây xu hướng ngắn hạn đấy ạ đấy, xuống theo ngày nó nối ấy, thì xuống theo ngày nó đã điều chỉnh đâu nó đã phá vỡ đâu nó vẫn đang trong kênh xu hướng theo ngày đang tăng đúng không đang trong một xuống cái đường SMA 20 này đang uh, hướng lên nhưng thực tế thì uh, các bạn biết rằng là tôi ít sử dụng những đường trung bình động hoặc là những cái chỉ báo khác mà tôi chủ yếu là đo lường bằng khối lượng và bằng nền tảng giá tuy, tuy nhiên thì uh, tôi sẽ có những cái um, chia sẻ miễn phí đó là những AMI Blocker tất cả những cái hệ thống về khối lượng nến này <coughs> nến này RSI MACD thì các bạn đón xem trong những video sắp tới ạ. Các bạn sẽ đón xem trong những video sắp tới. Tại vì tất cả những cái này là các bạn sẽ được à, chia sẻ miễn phí. Chứ các bạn sẽ chia sẻ miễn phí và các bạn uh, sẽ đợi Dũng trong những video sắp tới. Tại vì uh, những video này chuẩn bị ra trong uh, nếu sớm thì có thể là trong uh, tối nay, còn muộn thì chắc là buổi trưa mai thì các bạn sẽ nhận được là cách để cài AMI, cách uh, sử dụng các đường trung bình động bạn không phải học ở đâu hết là đây là những cái mà kiến thức Dũng chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể là có cái, uh, cái định hướng thôi nhưng về cơ bản khi mà những ai mà đã tham gia chương trình của Dũng thì các bạn sẽ thấy rằng là việc mà quá trình rút bỏ đây là quá trình rút bỏ rút bỏ tại vì cái quá trình nó tạo nền thứ nhất này đây là cái nền thứ nhất rồi thường khi một cổ phiếu tạo nền thứ hai nó kết thúc chu kỳ thì việc mà phần lớn cổ phiếu nó mới đang ở nền thứ nhất đấy trừ khi ngày mai có sóng thần trừ khi nó có một cái thông tin là tự nhiên năm sáu mươi người bị covid thì cái đấy thì ờ, thực tế là không thể ai ờ, ừ, ừ, khả nói là khả năng là không xuất hiện covid nữa thì những cái đấy dũng sẽ không không không không thể biết được nhưng nếu mà trong trường hợp nó xác nhận đấy nó có sự xác nhận thì cái độ tin cậy rất cao đấy và chúng ta sẽ có này thế thì việc mà khi thị trường xác nhận thì các bạn biết rằng là nó có độ tin cậy rất cao thì hôm trước Dũng có nói là một cổ phiếu Vinamilk đúng không ạ à, Dũng có nói là nếu khối lượng lớn chưa lên được các bạn nếu các bạn xem lại cái cổ phiếu này có sự chia sẻ lớn chưa lên được thì việc mà nó bị rút bỏ đây quá trình rút bỏ tất cả nếu mà nó khối lượng lớn thì sẽ không lên nên cái việc rút bỏ mà xác nhận thì những cái điểm mua này các bạn sẽ mua được nhưng cái thời cái dư địa nó sẽ không nhiều là vì đây là những cổ phiếu mà chúng ta gọi là sóng hồi đấy. Các bạn nhớ nhé, đây chỉ là những cổ phiếu sóng hồi nên dữ liệu nó sẽ không nhiều. Nên khi mà nó phá vỡ những cái vùng kháng cự này này, các bạn sẽ thấy là có thể nó phá vỡ phá vỡ nhưng thực tế sau khi T4 về, nếu bạn mua sai, là sử như hôm nay điểm mua, bạn mua sai điểm, mua vào ngày mai mà ngày kia thực tế là cái khả năng thành công của bạn rất thấp đấy là vì sao chúng ta cần phải mua đúng điểm đúng không và những cái ví dụ thứ hai có lẽ các bạn sẽ thấy rằng là Ờ, những ai đã thấy rằng là khi mà Dũng đã chia sẻ là một số bạn hỏi là cái cổ phiếu gì ạ à, cổ phiếu HAG là có mua đấy không thì à, hôm đấy Dũng có nói là thị trường mà giảm mạnh HAG không giảm à, các bạn có thể xem cái video vào cái ngày này đây là hôm đấy là ngày 21 tháng 4 tức là hôm đấy có một cái video chia sẻ thì bạn sẽ thấy rằng là việc mà vì sao tất cả những cổ phiếu Dũng đưa vào để có HAG và các bạn nhớ là cái việc mà HAG có sự xác nhận ờ, có cái khối lượng cạn kiệt này xác nhận thì đây là một cái điểm mua có độ an toàn rất cao Đấy, điểm mua có độ an toàn rất cao và đây chúng ta gọi là điểm mua bởi vì khi bạn mua ở đây thì việc mà có khả năng bị phá vỡ cái vùng hỗ trợ này là rất thấp và chúng ta vẫn có cái dư địa có thể là chúng ta thấy có dư địa uh, cổ phiếu có thể lên uh, vượt qua cái vùng uh, kháng cự này và À, tăng lên một chút nữa trước khi có sự điều chỉnh nên vấn đề ở đây là chúng ta sẽ thấy rằng quan trọng nhất là khi mà chúng ta mua cổ phiếu mua điểm mua thay vì chúng ta lại cứ thích cổ phiếu ạ và ở đây nếu các bạn cũng thấy là nếu chúng ta sử dụng các trend ngắn hạn đúng không trend ngắn hạn thì chúng ta cũng thấy là bình thường thì khi mà nó chưa có đáy nếu ở đây chúng ta gọi là chưa đáy nó chỉ là nền thôi tại vì nếu các bạn xem ở đáy thì ở đây nó chưa có đáy nhưng ừ, trong cái mẫu hình gọi là vai đầu vai thì đây là cái vai cái vai khá là chắc chắn và khi mà khối lượng này đấy, đây là khối lượng rất lớn này thị trường giảm khối lượng lớn nhưng nó đã có cái sự cạn kiệt về nguồn cung cạn kiệt nguồn cung thì sự xác nhận này có độ an toàn rất cao à, ok và à, chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác PNG cũng tương tự như vậy khối lượng đã có sự nhỏ giọt rồi đó, chúng ta nhỏ giọt rồi ở ờ, một cái vai này khi mà có lượng nhỏ giọt thì cái sự xác nhận đây chúng ta thấy là hôm nay là có 400 bao nhiêu 434 đấy ạ à, khi mà khối lượng nhỏ giọt này thì mọi người thường là sẽ có một cái tư duy tức là không có tiền vào nhưng nếu mà nó đã rũ mà có số lượng nhỏ giọt xác nhận thì bạn có thể tham gia được và cổ phiếu thế giới di động cũng tương tự như vậy khi đây chúng ta thấy là đi lên sau đó rũ này rũ xong thì hồi và tạo ra nhỏ giọt thì bạn cũng có thể có những sóng hồi ở tất cả rất nhiều cổ phiếu nó cũng có những điều kiện như vậy nhưng ở đây các bạn nhớ là việc mà nó tạo ra cái vai bên này nếu nó không có sự xác nhận bạn mua trước mua trước nhé mua trước nó gặp rất nhiều rủi ro tới tôi nói các bạn bạn mua trước nó gặp rất nhiều rủi ro và bạn sẽ gặp uh, cái việc mà cổ phiếu không lên được và thậm chí là thị trường giảm nó sẽ bạn sẽ mất cái cái, cái chi phí cơ hội cho cổ phiếu khác nên thường thì mọi người thấy là uh, vẫn khôn vặt tức là khôn vặt thực ra nói là khôn vặt thì nó cũng hơi oan bởi vì chúng ta không biết đa phần là chúng ta không có kiến thức không biết hoặc là à, chúng ta đi nghe ai đó mua cổ phiếu sau đó thì họ khuyến nghị chúng ta mua vào chúng ta lại mua theo kiểu như là bắt đáy bắt đáy bắt rau rơi và hôm qua dũng có chia sẻ là ba cái sai lầm lớn nhất của các nhà đầu tư đó là dạ, mua gì ạ mua theo cái kim tự tháp ngược tức là mua càng giảm thì càng mua đấy càng giảm là mua đấy là cái sai lầm lớn nhất cái thứ hai là khi giảm thì đáng nhẽ chúng ta phải cắt lót ạ sáu bảy phần trăm chúng ta cắt lót thì chúng ta lại mua thêm vào tức là lỗ rất là lớn cái thứ ba nữa là thực tế là xử như đây là một cái quá trình mà nó tích lũy này chúng ta thấy là rút bỏ này đây là quá trình rút bỏ xong kéo lên thì những cái phiên vừa vừa qua chúng ta thấy là nó đã có cái sự rũ bỏ về vùng đáy với khối lượng thấp thì đây nó là những cái cái mà chúng ta biết là nó đang vắt kiệt cái nguồn cung của các nhà đầu tư cá nhân ở cái vùng này thì liệu mà nó xác nhận như này Đấy, nếu mà thị trường cổ phiếu uh, Vietcombank xác nhận một số các cổ phiếu nó cũng xác nhận theo cái uh, mẫu hình mà uh, cổ phiếu dẫn đầu tại vì cái cổ phiếu Vinamilk nó là cổ phiếu dẫn đầu trong nhịp này chạy đầu tiên mà thường thì khi mà những cổ phiếu Vinamilk hoặc cổ phiếu uh, à, HAG nó có nhịp đầu tiên tăng mạnh rất mạnh thì thông thường nó sẽ có cái sự uh, lan tỏa trong những phiên sắp tới thông thường nhé các bạn nhớ phần lớn nó khoảng chiếm khoảng 90 phần trăm nên đây là những cái chỉ báo rất là tuyệt vời nếu bạn hiểu rõ được cái sự dẫn dắt thì lúc này chúng ta sẽ có những cái kế hoạch sẵn kế hoạch sẵn để chúng ta có những cái uh, bước tiếp theo trong cái phiên ngày mai chẳng hạn như thế nhưng tuyệt đối các bạn không mua trước tôi nói các bạn là tuyệt đối không mua trước nếu giả sử hôm nay bạn mua Vinamilk ok hôm nay bạn mua HAG ok nhưng những cổ phiếu mà nó chưa đạt thì bạn không mua trước bạn phải đợi xác nhận và bạn xem là cả nhóm ngành ngân hàng xem là những cái cổ phiếu nào nó mạnh hơn ạ Đấy, giả sử như là đầy cổ phiếu gì ạ cổ phiếu ACB nó ngày mai xác nhận nếu nó mạnh nó đầu tiên nó chạy sao chúng ta lại là gì ạ lại uh, không không mua mà chúng ta lại đi mua cổ phiếu khác nên việc cổ phiếu nào nó mạnh là do thị trường nó nó sẽ gì ạ nó sẽ mách nước cho chúng ta và thứ hai là chúng ta có nhìn cái nguồn cung này này những cái lúc mà nó có nguồn cung cạn kiệt này thì sự xác nhận nó sẽ có độ tin cậy rất cao Đấy, độ xác nhận tin cậy rất cao nên giả sử như các bạn thấy là ai là đã bỏ nhưng mất cái nhịp nhịp trước ạ chúng ta đã bỏ mất cái nhịp bùng nổ theo đà có những cổ phiếu mà như đã Dabaco Đấy, Dabaco nó đã à, chạy hết đà của nó rồi đúng không gọi là đã chạy đà đa ba cô thì cái nhịp này chúng ta thấy là đa ba cô đúng không ạ đa cô thì nhịp này nó sẽ có thời gian tích lũy dài và thậm chí nó sẽ không lên được nên thời gian này có thể nó sẽ à, tích lũy như cổ phiếu ngày xưa các bạn có thể để ý cổ phiếu gì ạ cổ phiếu um, nhà từ liêm nó mất đến 6 đến 13 tuần rất nhiều cổ phiếu khoảng 13 tuần mới lên được nên lúc này chúng ta sẽ bỏ qua những cái cổ phiếu này đúng không bỏ qua những cổ phiếu này và đi tìm những cổ phiếu mà nó đang hình thành mẫu hình vai đầu vai và ở đây chúng ta có những cổ phiếu rất là lớn một blue chip đấy ở ờ, những cổ phiếu này thì khối lượng nó hơi lớn một chút thì cái việc mà xác nhận khi mà khối lượng nó hơi lớn này thì nó có độ rủi ro do cao hơn nên cái việc mà ngày mai nếu mà tăng chúng ta cần phải tăng trần và khối lượng mà rất lớn thì lúc này nó mới đảm bảo cho chúng ta một cái độ an toàn cao còn nếu mà nó là ai không tăng thì tuyết nhất tốt nhất thì chúng ta bỏ qua đúng không bỏ qua và ờ, Dũng nói một lần nữa là các bạn muốn biết được xu hướng thì bao giờ chúng ta thấy là ờ, chúng ta phải xem là xu hướng gì ạ xu hướng tháng thì chúng ta ở đây Dũng nói một lần nữa là xu hướng tháng là đang vẫn là xu hướng giảm là ờ, xu hướng tuần thì chúng ta xem một chút ạ đấy để chúng ta thấy là xu xuống tuần thì thực tế nó vẫn chưa rõ xu hướng tuần vẫn chưa lên ạ đấy nó chỉ là hồi thôi ạ và có thể trong một hai phiên tới xu hướng tuần bắt đầu đó nó tăng mạnh nhưng tăng mạnh thì thực ra là nó chỉ là tuần thôi tuần này giảm đi tuần sau có thể ờ, tăng hoặc tuần sau giảm nên có thể là trong tuần thì nó sẽ biến động rất là nhanh nên chính vì vậy thì sau này chúng ta học sâu thì Dũng sẽ có một cái là sử dụng các đường trung bình động EME, FA e để xác định xu hướng đó. không phải xác định điểm mua bởi vì rất nhiều người khi mà uh, Dũng thấy là họ chia sẻ thì họ lấy cái những cái đường trung bình động này để mua thực ra là nó sẽ bị chậm bởi vì trung bình nó chỉ là do cái giá đóng cửa của cổ phiếu thôi đấy nên thường nó sẽ bị chậm nhưng nếu chúng ta đo lường bằng khối lượng chẳng hạn thế thì chúng ta thấy là à, những cổ phiếu Vietcombank chẳng hạn thế thì nhìn về các chỉ báo thì chúng ta thấy là rất sâu đúng không ạ đây là chúng ta nhìn về nến chẳng hạn thế thì Ờ, nến Doji ở đây thì nó cũng có tích cực một chút ạ nhưng nếu mình nói về RSI đang xấu á, nói về mã CD thì cũng đang là xấu đang chuẩn bị cắt xuống thì nếu ngày mai chẳng hạn nó cứ xác nhận thì chúng ta đang xấu và ngày mai xác nhận có điểm mua thì chúng ta lại thấy là gì ạ chúng ta sẽ bị bất ngờ đúng không bất ngờ dẫn đến là chúng ta sẽ uh, không dám mua và cổ phiếu sẽ tăng tăng đến vùng đỉnh này thì chúng ta lại mua vào đấy là cái lý do chúng ta bị thua lỗ nên ở đây trong cái Ờ, video này thực ra Dũng không muốn chia sẻ về chúng ta mua cổ phiếu nào cả mà chúng ta cần phải nhớ là chúng ta chỉ đầu tư theo xu hướng giả sử như thế này xác nhận xu hướng thì chúng ta thấy là xu hướng đang xuống sideways mà đi ngang thì xác nhận thì chúng ta mua hoặc là những cái cổ phiếu đây đang xi ngang thì xác nhận chúng ta mua hoặc là đang đi ngang đấy gọi là mô hình vai đầu vai xác nhận mua bởi vì nếu mà chúng ta mua thì độ an toàn rất là cao và cái khối lượng này, này khối lượng nó cạn kiệt thì cái khả năng thành công rất cao còn nếu khối lượng nó quá lớn thì thường nó mua xong nó có thể bị giảm bạn nhé khối lượng ở vùng này này không phải khối lượng bứt phá khối lượng vùng này này Đấy, khối lượng tại vì lượng lượng cung nó vẫn chưa chưa hết thì khi nó tăng thì thường nó sẽ bị hỏng và đấy là lý do chúng ta cần phải hiểu rõ được khối lượng nó quan trọng như nào trong việc mà chúng ta đầu tư đặc biệt là đầu tư theo xuống dòng tiền à, cổ phiếu gas thì cũng bạn cũng thấy tương tự như vậy à, thực tế là thị trường nó đang đi xuống và những cổ phiếu gas cũng bị tác động khá nhiều bởi thị trường dầu thế giới nhưng tuy nhiên thì mọi thứ nó vẫn đang phản ánh Ờ, phản ánh rất rõ về cái xu hướng của của dầu nên thực tế khi mà giá dầu nó có lên thì cổ phiếu ờ, này nó cũng sẽ rất lâu để nó lên nữa bởi vì đây nó như là sóng hồi đấy ạ và bạn biết sóng hồi thì nó lên này sóng hồi những cái quá trình sóng hồi này đấy các bạn biết rằng hồi để kéo lên xả tiếp nên khi mà chúng ta mua thì chúng ta phải biết rằng là chúng ta đầu tư ngắn hạn đầu tư trung hạn đầu tư dài hạn và với những cổ phiếu blue chip thì nó lại có những cái bước đi khác nhau đấy những bộ blue chip này thì thường nó chậm hơn thì nó sẽ ở ờ, cái độ tốc độ tăng của nó sẽ là ít hơn có những cổ phiếu gọi là mang tính chất là là như là HAG hoặc là cổ phiếu nhỏ hơn thì nó lại có thể là tăng mạnh hơn nên chính vì vậy thì ở trong video này Dũng muốn nói các bạn nói là các bạn cần phải nắm rõ về xu hướng và với cái việc mà thị trường đang trong quá trình là đang có thể là chuẩn bị xác nhận một cái xu hướng ngắn hạn nữa nên chúng ta thấy là là việc chúng ta có thể chuẩn bị lên kế hoạch chuẩn bị cho cái phiên tiếp theo trước khi mà chúng ta mua vào bạn hiểu không nhưng tuyệt đối là không mua trước nếu mà chúng ta không có kế hoạch tại vì không có kế hoạch thì bạn biết rằng làm cái gì mà không có kế hoạch không có ờ, đường chỉ lối thì làm sao mà chúng ta thành công được nên khi chúng ta đầu tư không có mục tiêu không có kế hoạch thì biết chắc là chúng ta sẽ thất bại đó là những cái gì mà Dũng chia sẻ trong cái video ngày hôm nay à, thực ra thì video nó còn rất nhiều cái cái cái cái ừ, hệ thống phương pháp khác nữa có rất nhiều câu hỏi của các bạn À, thì trong cái video này vì uh, thị trường nó cũng đang có những cái tín hiệu tích cực nên Dũng làm cái video này để cho mọi người có thể uh, có kế hoạch tập trung vào kế hoạch trong những phiên tới sau đó thì nếu thị trường các bạn nhớ nhá Dũng bao giờ cũng phải dùng là nếu nếu ai học về lập trình bắt can thì bạn thấy là có định nếu nếu cái này xảy ra thì cái kia sẽ xảy ra nếu xác nhận thì chúng ta sẽ tập trung vào thằng nào cổ phiếu là dẫn đầu có phải là Vietcombank không chẳng hạn đấy có phải là HVM không hay là có phải là PNG hoặc là uh, di động không tuy nhiên thì những cái phiên mà chúng ta thấy khối lượng nó cạn kiệt như này đấy, cạn kiệt như này thì cái khả năng nó trở thành là cổ phiếu mạnh rất cao đấy đấy là cách thức mà chúng ta có thể nhận được và một lần nữa thì à, xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi ủng hộ kênh của Quang Dũng DVD thì có một cái mà Dũng muốn chia sẻ quý vị các bạn đó là Dũng sẽ chia sẻ toàn bộ những cái công cụ kỹ thuật theo nến theo ờ, mã CD trong cái ờ, video tiếp theo và dành riêng cho những ai mới đầu tư vào chứng khoán dành riêng những cái người không biết gì gọi là mới gia nhập thị trường thì chúng ta có thể sử dụng cái công cụ như vậy và Dũng sẽ chia sẻ rất chi tiết để mọi người có thể là học một cách đơn giản nên nếu các bạn mà thực sự mà muốn tham gia vào thì hãy đăng ký kênh của Dũng ạ đăng ký kênh của Dũng để ờ, Dũng sẽ chia sẻ những giá trị tuyệt vời và và có thể là sau khi các bạn có giá trị đấy thì các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người khác bởi vì khi mà chúng ta học những kiến thức đấy thì chúng ta cũng sẽ ngoài giúp chúng ta thì chúng ta có thể giúp nhiều người khác hơn nữa lần nữa thì xin cảm ơn mọi người và chúc ờ, mọi người thành công xin cảm ơn